Chào các bạn, ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của bản thân mình à, đã từng à, trải qua và mình đã đạt được kết quả rất là tốt bởi vì bản thân mình cũng đã bị bị mắc F0 nhưng đến nay mình hồi phục sức khỏe rất là tốt và bằng những cái kinh nghiệm đã um, có trong thời gian qua thì mình chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết để hết viêm họng nhanh chóng chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày là hết hẳn luôn triệu chứng viêm họng, giảm ho và tiêu đờm, long đờm cũng như là à, giảm cái hạ sốt cho các bạn và cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ba phần phần thứ nhất là hết viêm họng tiêu đờm long đờm giảm ho và phần thứ hai thì là phần à, giúp các bạn một cái bí quyết để hạ sốt và phần thứ ba là phần tăng sức đề kháng tăng hệ miễn dịch cho cơ thể để giúp sức khỏe của mình phục hồi khỏe mạnh lên để kháng lại con virus và sau đây mình sẽ đến với phần thứ nhất là hết viêm họng giảm ho long đờm giảm long đờm tiêu đờm à, vâng khi mà mình bị f không thì à, việc đầu tiên có những cái triệu chứng như là à, viêm họng này đau rát họng này ho nhiều ho dẫn đến tức ngực và à, có một số người thì có rất nhiều đờm trong cổ họng và từ cái nhiều đờm này thì ờ, nó không gần như là ăn nó không ngon và đêm ngủ thì nó ho rất nhiều nó ho đến mức là mình mất ngủ luôn nó ngứa cổ rồi nó gây nên rất là khó chịu và gây nên những cái tức ngực rất là mệt mỏi cho các bạn thì cái bí quyết là hết viêm họng và tiêu đờm đong đờm ở đây như thế nào thì sau đây mình xin chia sẻ với các bạn và mình xin phép các bạn là được thực hiện trên chính chân của mình nhé Vâng, trên bàn chân mình thì nó có rất nhiều huyệt các bạn nhé. Nó có tới mấy trăm huyệt trên một cái bàn chân này. Thì để giảm, để hết cái viêm họng thì các bạn sẽ à, bấm trên bàn chân mình. Ở giữa cái ngón cái và ngón trỏ này nó có một cái rãnh, một cái rãnh sâu đây này, sâu như này. Thì cái huyệt ở trên sát cái xương này nó là huyệt thái sung và cái huyệt ở đây ở đầu mép này thì là, là huyệt hành giang thì hai cái huyệt này khi mình bấm vào thì nó có cái công dụng là nó bài trừ những cái khí độc những cái khí nóng ở trong gan và trong cơ thể đấy thì khi mà mình bấm vào đây bấm nhiều nó sẽ bị chảy ra vậy thì bạn dùng một chút cao có thể dầu gió cũng được các bạn nhé dầu gió hoặc dầu à, con hổ cao sao vàng vân vân đấy các bạn xoa vào đây đấy để làm ấm cái những cái huyệt này lên và đồng thời là mình bấm thì nó không bị chảy ra đấy thì khi mà mình bị ốm thì những cái huyệt này nó sẽ lạnh nó bị lạnh đấy thì các bạn bấm thế này các bạn bấm cho mình từ 2 đến 5 phút bấm vào đây các bạn có thể dùng cả ba đầu ngón tay bốn đầu ngón tay các bạn bấm thế này cũng được bấm mạnh bấm cũng tương đối là mạnh đấy nhá đấy bấm như vậy thì sau khi mà bấm từ 3 đến 5 phút xong thì các bạn cảm thấy là cái đờm trong họng mình ý, nó tiêu đi đâu gần hết 10 phần thì nó tiêu được 7 8 phần đấy nó tiêu gần hết và cảm thấy là hết hiện tượng là ngứa cổ này rát cổ hết luôn đấy. thế và một cái bí quyết nữa để cho nó khỏi hẳn thì các bạn gập ngửa bàn chân lên các bạn cầm 5 ngón chân để khum chân đại như này thì có một cái điểm nõm ở giữa bàn chân này thì các bạn cũng đây là huyệt dũng tuyền huyệt này là huyệt đại diện cho thận Đấy, huyệt đại diện cho thận và cũng là à, cái huyệt mà cửa ngõ của của các huyệt trong cơ thể cái huyệt này nó có tác dụng như là giảm ho này tiêu đờm này long đờm này tiêu viêm này và giảm đau vân vân và nó làm giữ ấm cơ thể nữa nói chung nó có rất nhiều công dụng các bạn ạ nhưng mà mình um, chỉ nói những cái sơ những cái cơ bản cho các bạn thôi thì các bạn sau khi mà mình cho dầu vào đây thì mình sẽ bấm như thế này cũng bấm từ 3 đến 5 phút đấy cũng bấm như này đấy. từ 3 5 phút thì sau khi mà mình đã bấm vào rãnh chân và mình kết hợp với bấm cái huyệt này thì mình gần như là cái cái viêm họng của mình là không còn nữa và cái đờm nó cũng tiêu hết đi và nó không kể cả ho cũng biến mất luôn ho không ho hoặc là bạn đêm bạn đang ho mà bạn không ừ, bấm được không có thời gian bấm thì các bạn có thể là đập một hai tép tỏi hoặc là đập một hai mẩu gừng nhỏ thôi các bạn đắp vào đây đắp vào đây rồi mình quấn băng keo lại quấn băng keo lại thì sau 5 phút sau khoảng 5 phút thì ho tịt như thuốc tiên không ho một chút nào đây là một bí quyết các bạn nhé tịt luôn nhưng mà các bạn nhớ là khi mà đắp tỏi và hoặc gừng xong ấy thì mình chỉ để trong khoảng 2 tiếng là mình bóc ra chứ không nếu mà bạn để lâu quá để đến sáng ngủ dậy thì nó sẽ bị bỏng cái phần da này đấy thì à, mình cũng chia sẻ với các bạn để chúng ta làm theo thì nó sẽ giảm ho à, hết viêm họng và mỗi một ngày thì bạn thực hiện là thực hiện à, từ 2 đến 3 lần với những bạn nặng thì có thể là thực hiện 4 đến 5 lần mà mình thực hiện trên cả hai chân các bạn nhé trên cả hai chân thì hiệu quả nó sẽ cao ừ, rất là cao đấy và sau đây thì mình à, xin chia sẻ với bạn các bạn về phần 2 để một cái bí quyết mà giảm sốt giảm hạ sốt một cách nhanh chóng để giảm ho thì còn một bí quyết nữa các bạn ạ tức là có nhiều bí quyết nhưng mà một cái mình theo mình được biết thì một cái bí quyết là uh, trên cái ngón tay cái của mình ở cái góc cạnh giữa móng tay và cái da tay này cái, cái chỗ vuông góc này đây cái chỗ này các bạn nhé là nó có cái huyệt thiếu thương cái huyệt này nó là giảm ho hết ho đấy nó giúp giảm ho một cách nhanh chóng và các bạn dùng hai ngón tay các bạn day thế này đấy và chúng ta đây chúng ta làm trái trước nhé làm trái trước phải sau đây đây mình làm trên trên cái ngón tay cái của bên trái trước đấy sau đó mình day sang cái ngón tay cái của ngón phải sau và mình day cũng từ 1 đến 3 phút thì cái giảm ho này cũng rất là tốt đấy khi mà các bạn đang làm việc ở cơ quan mà các bạn không có điều kiện mà bấm vào chân mình thì các bạn có thể vừa làm việc vừa bấm trên cái ngón tay này đấy thì các bạn để đỡ bị chảy ra các bạn cũng bôi một tí dầu cao sao vàng vào đây hoặc một chút dầu gió rồi các bạn cứ day như thế này thì nó cũng giảm ho một cách nhanh chóng và à, một cái bí quyết để giúp các bạn là giảm cái hạ sốt bằng những cái kinh nghiệm của mình thì mình xin chia sẻ với các bạn như thế này à, trong cái dịp ừ, tiêm phòng covid vừa rồi trong cả ba lần tiêm à, mình cũng được biết là rất nhiều người bị sốt bị sốt triền miên mà sốt có thể làm bệt trong 3 ngày ừ, và cái sức khỏe suy sụp rất nhiều như bản thân mình thì cả ba lần tiêm đều không bị sốt không phải là không bị sốt mà có bị sốt có triệu chứng sốt nhưng khi chuẩn bị sốt thì mình dậy mình nhảy một bản nhạc khiêu vũ mình nhảy à, một bản nhạc khiêu vũ thì sau khi mình nhảy với một tốc độ rất là nhanh thì mồ hôi nó vã ra và khi mà mồ hôi vã ra thì triệu chứng giả sốt nó giảm đi rất là nhanh đấy vậy thì nếu như mà có những điều kiện các bạn không nhảy được thì các bạn có thể là lau nhà dọn nhà hoặc là các bạn đi bộ trong nhà đấy hoặc là đi ngoài trời tùy các bạn nhưng mà chúng ta đi với một cường độ thật nhanh và đối với những bạn mà thanh niên trẻ khỏe mà không mệt thì các bạn có thể chạy một những cái đoạn ngắn chạy nhiều lần chạy một đoạn ngắn như vậy chạy liên tục trong khoảng 10 15 phút đấy thì sau khi mình chạy như vậy mình vận động lau nhà dọn nhà thì cái mồ hôi nó vã ra và đấy cũng là một cái giảm bí quyết đấy là một cái bí quyết để giảm hạ sốt rất là nhanh chóng đấy thì bằng những kinh nghiệm của mình mình chia sẻ với các bạn chúng ta khi mà chúng ta bị sốt thì chúng ta cố gắng là vận động đấy, nếu mà mình quá mệt mỏi thì các bạn có thể là đi bộ đi chậm đi chậm đi bộ nhưng mà đi chậm đi thư giãn còn nếu như các bạn mà không mệt mà nó hơi chỉ hơi mệt thôi thì các bạn nên vận động bởi vì à, các bác sĩ cũng khuyên là khi mà chúng ta bị à, f không bị mệt mỏi thì chúng ta ờ, hàng ngày chúng ta vẫn phải vận động chúng ta tắm lắng rồi chúng ta vận động rồi chúng ta ờ, dọn dẹp nhà cửa đi lại chứ không nên nằm một chỗ nếu mà các bạn không vận động mà không nằm một chỗ thì cái sức đề kháng nó sẽ kém và sức đề kháng nó kém thì cái virus nó sẽ ờ, mạnh lên và nó làm cho mình mệt mỏi lai dai và khi mà nó đã xâm nhập sâu vào các nội tạng trong cơ thể thì nó để lại những cái di chứng hết sức lặng lè cho các bạn. Chào các bạn, sau đây thì mình hướng dẫn các bạn phương pháp đánh 6 vùng phản chiếu của giáo sư tiến sĩ um, Bùi Quốc Châu và đây là một phương pháp mà um, sẽ giúp tăng sức đề kháng cũng như là tăng hệ miễn dịch và giảm những cái giảm sốt, giảm các triệu chứng cho F0. Và dụng cụ ờ, cần để đánh sáu dùng vùng phản chiếu thì ờ, bạn chuẩn bị một cái cây dầu huyệt như thế này. Đấy, có một đầu là ba đầu và một đầu một đầu. Và mình sẽ dùng cái một đầu để mình đánh. Và nếu như bạn không có cây dầu huyệt thì bạn có thể dùng cái bút bi à, ờ, có cái đầu như thế này đầu nhẵn như này để mình đánh hoặc mình có thể cũng có thể gạch bằng nghiêng cái cạnh tay này đấy thì các bạn có thể lựa chọn trong cái cách um, dụng cụ nhé và sáu vùng phần chiếu này nó chữa được 68 bệnh nhưng mà muốn biết cụ thể rõ thì các bạn hãy vào uh, trang diện trần của giáo sư Bùi Quốc Châu Ừ. để ừ, tìm hiểu và nếu như bạn nào muốn biết thì mình uh, các bạn kết nối zalo với mình để mình gửi cái đường link cho thì các bạn sẽ rõ hơn còn ngày hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn một cách dễ làm dễ hiểu đấy và dễ nhớ đấy thì sáu vùng phản chiếu này đối với người lớn khi mà mình đánh xong thì nó giảm cái tần suất um, sốt ví dụ ờ, một ngày mà bạn sốt được 3 lần thì khi đánh cái vùng vận chiếu này xong thì bạn chỉ sốt một lần thôi còn đối với trẻ em thì um, nếu mà sốt nhiều thì cứ một tiếng rưỡi các bạn đánh một lần thì sau khi đánh xong thì cái tần sốt rất sốt nó hạ và cái cái cái mức độ cái cái cái, cái nhiệt độ khi sốt thì nó cũng giảm hơn đấy thì ờ, các bạn ờ, sau đây các bạn xem cái cách hướng dẫn của mình nhé thì cái vùng một các bạn đánh từ đầu lông mày từ đầu nhưng đầu phần dưới lông mày xuống dọc theo cái cái cái cạnh sống mũi này đến tận đầu mắt này mỗi các bạn thực hiện trái trước đánh trái trước phải sau mỗi một lần đánh thực hiện là 30 cái đối với trẻ em thì các bạn chỉ cần đánh 15 20 cái là đủ à, trẻ nhỏ nữa thì bạn có thể dùng 10 đến 15 cái và sau khi mình đánh đủ 30 cái rồi ở đây mình làm mình làm demo cho các bạn thôi còn Ờ, trong thực tế thì các bạn đếm đủ nhé thì các bạn chuyển sang bên phải này các bạn cũng đánh tương tự như vậy đấy thì cái vùng này nó tương ứng với vùng nách của mình thì khi của lách của mình mà có vấn đề ờ, đau hoặc là có hạch nổi hạch các thứ thì các bạn khi đánh vào đây thì nó sẽ giảm cái phần đau phần nách của mình sau đó bạn chuyển sang vùng 2 là vùng từ cũng đầu lông mày từ đầu lông mày ngang sang đây cho đến hết sống mũi này thì uh, trong diện trần nó có cái thuyết đồng hình tức là sống mũi nó đồng hình với sống lưng sống lưng sống mũi đồng hình với nhau thì khi mình đánh như thế này thì nó sẽ giảm đau lưng ở những người bị bị đau lưng đấy nó sẽ giảm đau lưng và cái đầu mũi này thì nó là nó có như là hình trái tim thì khi mình đánh vào đây thì cũng như là mình đang massage tim của mình và cũng giảm cái khi mà bạn bị hồi hộp và khó thở thì mình đánh vào đây thì nó sẽ giảm cái hồi hộp và nó thở dễ hơn và sau đó mình chuyển sang vùng 3 vùng 3 thì từ cái hốc mũi này từ mũi này là huyệt 61 thì huyệt 61 này nó có tác dụng là nó như một viên kháng sinh nó giúp giảm đau kháng viêm tiêu viêm đấy thì bạn đánh từ cái vùng này xuống dưới chân cánh mũi này thì chân cánh mũi này nó là huyệt 64 thì cái huyệt này nó là thông đờm thông nghẽn nghẹt tiêu hơi tiêu khí đấy thì các bạn đánh như thế này đấy. các bạn vừa đánh đánh chậm thôi vừa đánh vừa cảm nhận chứ không vừa đánh vừa cảm nhận đấy thì và không được bỏ qua những cái giai đoạn dù là những cái chi tiết nhỏ thì bạn cũng nên đánh nó đầy đủ nhé và cũng đừng đánh mạnh quá thì cái da vùng da này nó mỏng nó sẽ bị có thể sẽ bị chảy máu đấy cho nên các bạn đấy tiếp tục thì chuyển sang bên này mình đánh và sau khi mình đánh cái vùng này xong thì và sau khi mình đánh 10 vùng phản chiếu xong thì mũi của các bạn cho dù là nó có nghẹt đến đâu chăng nữa thì nó sẽ thông ngay nó thông đầu tiên nó thông một bên sau ngày đến ờ, buổi sáng mình đánh nó thông bên buổi trưa thì mình đánh tiếp thì nó lại thông một bên thế là cả hai bên đều thông và mũi của các bạn sẽ hết ngạt mũi hết viêm mũi và cái ờ, kết hợp với những cái phần trước mình hướng dẫn thì cái họng của bạn cũng hết viêm họng nong đờm tiêu đờm thì cái cái đường thở của bạn nó sẽ thông thoáng hơn và nó sẽ không còn bị uh, ngạt mũi rồi thì um, rát họng rồi thì ho ho mà có thể ho nhiều gây tức ngực đấy các bạn thì sau khi mình làm xong thì nó sẽ giảm đi đấy thì sau đó thì mình chuyển sang cái vùng vẫn từ huyệt 61 này cho đến cái đường đi theo đường pháp lệnh cho đến cái mép của mình thì cái huyệt ừ, bên trái này nó nó có những cái huyệt để ờ, làm tốt cho dạ dày đấy thì khi bạn đánh như thế này thì dạ dày của bạn cho dù bị đầy hơi hay là đang bị đau dạ dày thì nó cũng giảm đấy và sau khi mình đánh xong bên trái thì chuyển sang bên phải cũng tương tự như vậy và bên phải thì cái vùng này là cái vùng của gan cái vùng này các bạn này là vùng của gan này đây này đấy thì khi mà mình đánh vào đây mình đánh như này thì nó sẽ cũng rất là tốt cho gan đấy và các bạn nếu các bạn đi sâu vào cái cái phương pháp này các bạn tìm hiểu thì khi mà ờ, gan của các bạn có vấn đề đấy thì, thì ừ. u biếu trong gan thì khi mình đánh những cái vùng này này mình gạch mặt mình lên gạch này này thì là nó có những cái sần sật sật sật sật sật những cái hòn sật sật đấy thì các bạn phải khẩn trương đi khám ngay bởi vì là gan của bạn đang có vấn đề đang có u u biếu ở trong đó đấy thế và hai bên mép của mình đây thì nó đại diện các các việc của thận cho nên khi mà mình đánh xuống đây thì nó làm ấm thận nó làm dưỡng thận rất là tốt và nó giảm cả cái tiểu đêm cho bạn đấy đấy mình đánh đủ mỗi bên đủ 30 cái các bạn nhé và tiếp tục mình đánh sang cái vùng à, này là cái vùng ụ cằm thì bạn đánh từ cái ụ cằm bên này sang ụ cằm bên này bạn di đi di lại đây di đi di lại như thế này cũng 30 lần và trong cái huyệt ụ cằm này thì nó có một cái huyệt Ờ, có một cái huyệt ừ, đại tràng thì khi mà bạn bị ăn không tiêu hoặc là táo bón thì bạn đánh vào đây thì nó cũng giảm táo bón và nó tiêu nó thông hơi nó tiêu luôn ạ đấy và sau đó thì bạn tiếp tục đánh sang cái vùng đường vành quanh tai đường vành quanh tai thì bạn có thể đây bạn đánh đây bạn đánh như thế này bạn như bạn xuất phát từ đâu cũng được đánh ngược xuôi đều được bạn đi một vòng như thế này đấy cho hết thì mới tính được một vòng và bạn cũng đánh 30 vòng đủ 30 vòng đối với bạn nữ thì bạn vì do có thể vướng tóc thì các bạn có thể đánh ở thế này đánh ở ngoài đủ 30 cái đủ 30 cái xong Đấy, thì bạn lại vào trong mà bắn đánh đủ 30 cái và lưu ý là mình đi sát cái vòng quanh tay này và cái tai của mình nó đại diện cho hai quả thận cho nên khi mà thận của bạn lạnh thì tai của bạn cũng bị lạnh và thận lạnh thì nó sẽ ờ, gây rất ra rất nhiều bệnh gây rất nhiều bệnh lý thì mình làm ấm mình đánh như này mình làm ấm thận dưỡng thận rất là tốt đấy và sau khi đánh xong bên trái thì tiếp tục đánh sang bên phải thì các bạn cũng đánh như thế này đây đấy, đấy đánh đủ 30 cái các bạn nhé trên tay của mình thì nó có rất nhiều việc và mình đánh như này là bảo dưỡng thận rất là tốt và sau khi mình đánh xong thì mình sẽ đánh sang cái vùng ở mắt thì mình cũng đánh từ đầu mắt theo cái hốc xương này bạn nhé theo hốc xương ở mắt này thì qua cái điểm hốc xương này nó có một cái huyệt gọi là huyệt minh tinh cái huyệt này nó giúp cho là tinh mắt sáng mắt và nó làm trắng da các bạn ạ đấy nó có rất nhiều công dụng nhưng ngày hôm nay mình sẽ không nói hết được đâu ạ đấy nó sẽ làm trắng da cho nên những bạn nào muốn trắng da thì các bạn thường xuyên đánh như này nhé đấy thì nó sẽ tốt cho mắt sau khi đánh đủ 30 cái thì ta chuyển sang bên này tiếp tục đánh bên này và hai cái bên hai cái phần quầng mắt này hai cái hốc xương này thì nó được nó cũng có những cái điểm huyệt để giúp cho phổi của các bạn được tốt hơn cho nên khi mà mình đánh như thế này thì nó làm thông thoáng phổi rất là tốt đấy khi mà mình f0 thì nhiều bạn mà trong lúc sốt hoặc là nghẹt mũi viêm họng thì nó còn gây khó thở thì mình đánh vào đây rất là tốt đấy và sau khi mình đánh xong thì mình sẽ đánh cái cái đường mí tóc chán hay còn gọi là đường viền các thầy còn gọi là đường viền chân trời thì mình cũng đánh trái trước phải sau đấy đấy các bạn cũng đánh sát vào cái mí tóc chán này đấy và cái mí tóc chán này nó cũng ờ, được ví như một cái sống lưng của mình khi mình đau lưng mình đánh như thế này thì nó cũng hết đau lưng luôn đấy sau đó bạn lại chuyển sang đánh bên này đấy bạn cũng đánh đủ 60 cái ừ. và cái vùng cuối cùng là là vùng thứ 10 thì bạn sẽ đánh theo cái vòng cung của lông mày thì bạn đánh từ cái đầu đầu lông mày này kéo xuống cái chân lông mày thì trong diện trần cái trong cái đồ hình của diện trần thì trên toàn bộ trên khuôn mặt mình nó được tượng nó được ví như một cơ thể và hai cái lông cái đường viền lông vòng cung lông mày này nó được ví như là hai cánh tay hai cánh tay của mình vậy nên khi bạn đau vai đau bắp vai ở đây hoặc là đau đau cánh tay này thì bạn đánh đây các bạn đánh theo đường viền này thì nó cũng đỡ giảm đau cho các bạn và nếu mà nhẹ thì có thể hết luôn và khi bạn mỏi vai mỏi đau mỏi vai gáy các bạn đánh như thế này thì nó đỡ các bạn sau khi bạn đánh xong vài chục cái thì nó như là thuốc tiên ấy, hết luôn hết liền không còn tình trạng đau nữa đấy và tiếp tục bạn lại đánh sang bên này đấy bạn lại đánh sang như này và cái sống mày này tức là cái đường vòng cung của lông mày này nó cũng được ví như một cái sống lưng của mình cho nên khi mình tác động vào đây thì một là sống mũi này hai là mí tóc chán này ba là cái đường ừ, vòng cung lông mày này nó tượng trưng cho cột sống của mình thì khi mình đánh như thế này vào thì nó rất tốt cho cột sống mà cột sống thì là nơi là sinh tủy và tủy thì sinh ra máu huyết và máu huyết để nuôi dưỡng cơ thể cho nên khi mình đánh như này thì người mình rất khỏe và với những bạn nữ mà đánh thì da rất là đẹp ngoài ra thì thầy còn dạy những cách gành mặt như thế này các bạn này đấy thì da rất là đẹp da rất là trắng đấy thế và sau khi mình đánh xong uh, đầu tiên thì nó có 6 vùng phản chiếu nhưng mà sau đó thì ờ, các thầy lại tìm tiếp ra bốn vùng phản chiếu nữa tổng hợp lại là 10 vùng phản chiếu thì sau khi mình đánh xong 10 vùng phản chiếu này mà các bạn cảm thấy rằng mũi của mình nó vẫn chưa được thông lắm thì các bạn có thể đánh thêm vào đây một chút đánh thêm vài chục cái vào đây đấy đánh thêm cho để cho mũi của mình nó thông cứ đánh thêm vài chục cái đấy hoặc là những bạn nào bị tiểu đường thì các bạn đánh cái vùng này nhiều hơn này ừ, đánh nhiều hơn đấy các bạn cần các bạn cứ làm một lượt hết 10 vùng đi sau đó thì mình uh, vùng nào mà mình thấy ví dụ đau sống lưng vào cuộc sống thì mình lại đánh tiếp vào đây đấy thế và một ngày thì mình thực hiện 3 lần sáng trưa tối và sau khi mình đánh như thế này xong thì tần suất sốt giảm số lần sốt số lần sốt giảm đặc biệt với trẻ em thì các bạn nó giảm rất là nhiều mình đã uh, trải qua cái mình đã đã dùng những cái um, phương pháp đánh sáu vùng phản chiếu và đã có tác dụng rất tốt trên cơ thể mình khi mà mình bị F0 rồi và mình đã thành công rồi. Cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn ờ, cùng nhau ờ, cũng ờ, chia sẻ, nắm bắt được và thực hiện để giúp tăng sức đề kháng, lấy lại sức khỏe, phục hồi sức khỏe sinh lực cho mình và cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid và đến đây thì thời lượng cũng đã hết à, mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like nhé và các bạn nên chia sẻ cho người thân để mọi người cùng ờ, nhau à, nắm được ừ, nắm bắt được cái phương pháp nó vừa hữu ích vừa an toàn vừa tiết kiệm không tốn một xu mà lại hiệu quả rất cao đặc biệt với người cô vít ừ, f0 thì nó sẽ cho phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng cuối cùng thì mình xin chào và hẹn gặp lại